Xin chào mọi người, hôm nay mình làm đến cho mọi người game Thú cưng đi dạo Vâng, đây cái tên đấy. Đây là một game của Ketchup Nhiệm vụ các bạn trong game này là làm sao để đi mà làm cho con thú cưng này nó không bị ngã Vâng, còn ờ. Đây sẽ là một con kiều Nhìn thì rất dễ thôi ạ, nhưng mà rất là khó làm sao để giữ cho có thể đi thăng bằng được các bạn phải một điểm ở đây ở đây các bạn có thể chọn được con vật khác nhau nếu như các bạn mình chọn con gà nếu các bạn ăn được số quả rau tây tương ứng ồ con này đi hơi khó vậy bốn điểm rồi à mình quả rau tây mình thích con mèo hơn còn mặt con mèo rất là giảm à, bảy điểm rồi tám à, không thể được cứ bình tĩnh mà đi dí thật đều nhấp thật đều xả nước thật đều 14 điểm 15 điểm đang khá phong độ vẫn là vượt được 9 lục của mình rồi à hai tay oh shit tôi sẽ chơi lần cuối cùng Vậy hôm nay tôi đã review cho các bạn xong Và là game thú cưng đi bộ Có rất nhiều con thú cưng nữa các bạn hãy tự mình tìm hiểu nốt à, Link down tôi sẽ để bên dưới Nếu thấy hay thì hãy like và subscribe cho kênh của mình nhé Xin chào các bạn